Mm-hmm. phê 1990 ở Cầu Giấy Đây là cà phê mới nổi gần đây Bởi vì ở đây thật sự mình đến mình đã rất choáng ngợp Không gian đấy rất đẹp và rất nhiều góc để chúng mình check in Vậy trước tiên mình sẽ giới thiệu qua về menu Vì ở đây mình thấy đặc biệt rất là đủ, rất đẹp Và những cái món bánh rất là đặc biệt Đây, menu của quán Thì um, mình thấy là menu của quán đúng là giá có vẻ hơi mắc một tí nhưng mà bù lại thì bánh và đồ uống được rất trông rất đẹp và rất là bắt mắt và thật sự là rất hợp cho những ai muốn check in cà phê hay một sống ảo Vậy là sau vài phút chờ đợi thì mình đã có ngay cả một bàn đồ uống và đồ bánh rất là đẹp luôn đó Thì hôm nay để nghe theo lời của anh ở đây mình có gọi hai loại trà Hai loại trà thấy bảo là được yêu thích nhất và được nhiều người gọi để check in nhất thì mình sẽ giới thiệu đầu tiên là hồng trà vải với giá 49 nghìn và tiếp theo là trà đào cam sả giá 54, 53 nghìn mình thử nhé ừ, rất là thơm ngon các bạn ạ ở đây có thể giá là hơi mắc một chút nhưng mà thấy miệng một tham mình mà nhận xét ấy, thì một chút này nhưng mà đồ rất là đẹp và ngon nữa thì đúng là tiền nào của đấy mà các bạn rất là nên thử sau phần nước nhá tiếp đến là phần bánh đây hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bánh trộn cây ở cà phê 1994 rất là đáng yêu đúng không mình thấy ở đây mọi người đều gọi bánh này hết á có vẻ giá nó cũng không mắc lắm rất là đẹp rất phù hợp để check in xuống ảo nữa tiếp theo là bánh như nó là bánh tủ ở đây bánh chim leo trong lớp bánh rất là mềm xốp và đẹp ở đây trang trí bánh rất là đẹp và hoàn hảo từng lớp bánh rất là vừa vặn và tiếp đến các bạn nhìn trông đẹp mắt không từng lớp bánh này đây là bánh việt quất và bánh sô cô la mình thấy à, đây là những loại bánh đặc biệt ở đây và là bánh được gọi là bánh tủ ở đây đó bánh tủ ở cái cà phê này đó thì mình nghĩ là các bạn đến các bạn nên thưởng thức ở đây thực sự là đẹp quá mình không dám thử nữa Oron Nguyền Ở dưới đây là bánh mút kem Và trong này nữa để mình cắm sâu hơn cho các bạn xem Nó là bánh nhân bánh và bánh kem Nó rất là ngon nhưng mà cũng không, không ngọt Các bạn nếu nếu được thì các bạn nên ăn luôn Khi mà ăn ra thì nó sẽ lạnh hơn, ăn nó sẽ dễ ăn hơn Màu bánh rất đẹp, rất mịn có một vài hạt chanh leo nó không bị quá nhiều hạt chanh leo ở những các cái khác mình rất là thích nhau mút chanh nhau ấy nhiều chỗ là sẽ là bị uh, quá chẳng hạn hay là nhiều cái hạt chanh nhau quá ăn là rất là tát miệng hay chua quá ăn rất khó ăn nhưng ở đây bánh rất là ngon bánh rất là xốp và vị chanh nhau nó cũng không bị quá là chua ấy thì em rất là thích ăn thử nữa ừ. tiếp tục là sau khi bánh chanh lao sau khi đã thử bánh trộn cây và bánh chanh lao là được review là hai loại bánh yêu thích nhất ở đây ấy thì mình có đam mê hơn với loại sô cô la nên là mình sẽ thử sô cô la cho các bạn xem thì bánh sô cô la thì mình thấy rất khác bình thường người ta sẽ làm xếp tầng ngang ngang ngang này đúng không bánh sô cô la đây người ta làm tầng dọc này trông rất là đẹp và trông bắt mắt trong nhìn các lớp bánh nó rất là đều nhau lượng sô la của mình thì mình sẽ là bánh sô la này rất là mềm thơm mỗi tội với mình thì mình thấy nó hơi nhạt nó chưa được ngọt ngọt lắm nó chưa lên được hẳn rõ vị sô cô la cho lắm được cái là trên bánh nó rất là mềm và xốp mỗi tội vị sô cô la chưa lên rõ lắm nên là cảm giác ăn nó hơi không đậm lại vị cho lắm được cái là nó khá là mềm hay là tan trong miệng ăn rất là thích mỗi tội cái vị thôi trừ hai điểm Tập bánh cuối cùng sẽ là bánh việt quất Các bạn nhìn lên phải cái để Các bạn nhìn lên phải cái thề để Hơi xinh nhé Nhìn thân bánh này có phần nhân việt quất và phần thân bánh phần bánh này là bánh nhân sô cô la với ra sô cô la đây sô cô la thì đây phần à, thân việt bánh nó có thân bánh là tuyệt cốt thì nó cũng không bị quá là nhiều kem chắc là ăn là cũng sẽ không bị ngấy bởi vì có bánh nữa nên mình sẽ thử cho bạn xem nhé ừ đúng như vậy mình thấy là mình theo là bánh mình nhất luôn ấy còn cái cuốn nó rất là thơm nó không bị chua cũng không bị ngọt quá và nó rất là đều cho phần bánh và phần phần kem ăn là rất là mềm xốp và vị nó rất là đậm đà nó rất là rõ vị việt quất ý ăn rất là thích ngon quá mình nghĩ là các bạn sẽ thích như mình thôi bởi vì bánh việt quất không phải ở đâu là <laughs> cũng phải quá là phổ biến trong mọi nơi hay nhất là trong các quán cà phê thì bánh việt quất ở đây mình nghĩ là cho đo được 10 có thể 12 điểm <laughs> Vậy là hôm nay chúng mình đã đi review quán cà phê 1994 Đây là quán ở Cầu Giấy Đây là số 83 ờ, Nguyễn Ngọc Vũ ở Cầu Giấy nhưng mà nhớ là các bạn vào quán thì nhớ gửi xe ở trong này rồi là lên cầu thang, lên thang máy Lên tầng 8 là quán cà phê của mình Thì uh, sau hôm nay mình đi review quán mình rất là vui bởi vì mình thấy quán rất là ưng ý Mất tội, thứ nhất là mất tội cái là đắt này với cả là hôm nay mình đi cũng là ban ngày và trời mưa ấy Thế nên là mình đi lên trên tầng tầng thượng, tầng 9, tầng thượng Thì không được chụp cái galaxy và trời mưa thì cũng không thể vác cái máy quay lên được cho các bạn xem Được cái ở đây là đồ rất là đẹp và ngon, bánh cũng rất là ngon luôn Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều chỗ để mà check in để chụp ảnh ý Mình cũng được có mấy tấm rất là xinh ở đây rồi Và được cái là phải công nhận là phục vụ ở đây dịch vụ rất là tốt các anh chị rất là thân thiện nói chuyện rất vui vẻ nhẹ nhàng và vui cái nữa là còn hỗ trợ cho mình việc gửi xe nữa rất chi là đáng yêu luôn vậy chào tất cả các bạn hẹn các bạn hẹn các bạn ở các view review sau nhé